SL đây là cái nội thất ở bên trong của bếp thì tiếp theo là tôi sẽ đóng bếp lại để cho các bạn xem ngoại thất bên ngoài cũng như là tôi sẽ test tất cả các hàng của bếp cho các bạn xem đây là cái ngoại thất ở bên ngoài bếp đây thì ở phía bên dưới bếp á, nhân viên bên cửa hàng chúng tôi sẽ bọc lưới để mà che chắn lại để mà phòng chống như cái trường hợp là chuột nó sẽ vào bên trong nó sẽ cắn phá dây điện của chúng ta nên là các bạn sẽ có thể yên tâm về vấn đề đấy khi mà các bạn mua bếp ở cửa hàng chúng tôi nó sẽ rất là an toàn thì cái tính năng đầu tiên ở đây mà tôi sẽ thử cho các bạn xem á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 nấu nước sôi là để đó không có tắt ờ, công tắc đây tắt lửa tắt ga đây thì bỏ đi thì rất là nguy hiểm nên là đối với dòng bếp này khi mà ờ, nước trong nồi nó cạn và đạt cái nhiệt độ mà nó yêu cầu thì nó cũng sẽ tự động khóa ga lại rất là an toàn thì ở cái bài cảm biến này ở điều kiện thông thường thì nó sẽ chịu cái nhiệt độ lên đến là 250 độ thì bếp sẽ tự động khóa ga thì cái nhiệt độ yêu cầu bên dưới đáy nồi của chúng ta là nó phải đạt cái mức là trên 300 độ thì bếp mới tự động khóa ga lại thì các bạn lưu ý nếu như các bạn muốn thử sử dụng tính năng này tại nhà các bạn thì các bạn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 hiện nay khi các bạn sử dụng cho cái dòng bếp ga Nhật này thì nó sẽ rất là kém nên là các bạn không có nên sử dụng đây cả hai bếp đều đã giảm nhỏ một nửa lại vì nó đã đạt cái nhiệt độ cao đây giờ bếp bên trái của tôi là 340 bên phải của tôi là 340 đây thì nó sẽ tùy vào cái vị trí mà cái que cảm biến tiếp xúc với đáy nồi mà nó sẽ cho cái nhiệt độ khác nhau đây bếp ở bên trái của tôi đã tự động khóa ga tiếp bên phải chúng ta khóa ra, đây bếp đã khóa ra công tắc thì vẫn mở bình thường thì để mà khắc phục cái vấn đề về pin á như ban nãy tôi đã nói á thì khi các bạn mua con bếp này ở cửa hàng chúng tôi thì các bạn sẽ được tặng kèm thêm một cái cục nguồn 3V đây là nguồn ba v đây thì với cục nguồn 3V này á, các bạn có thể ghim vào bếp để mà trực tiếp sử dụng mà không cần đến pin đây ta sẽ ờ, ghi bổ điện thế này ghi bổ điện đây và cái đầu chờ thì tôi làm sẵn cái thông bếp này để mà có thể sử dụng đây mà các bạn sẽ không cần đến pin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 khi mà đang sử dụng cái hẹn giờ này thì khi mà hết thời gian cho nó cấm á, bếp nó vẫn sẽ hoạt động bình thường vì là nó vẫn còn cái nguồn điện được tiếp vào bên trong bếp nên là các bạn hãy nhớ lưu ý điều này thì đối với dòng bếp ga Nhật này thì nó sẽ có rất là nhiều cái ưu điểm vượt trội đối với bếp ga Việt Nam đầu tiên thì đây là bếp được xuất xứ từ Nhật các bạn sử dụng nó sẽ rất là bền và thứ hai á, nó cực kỳ là tiết kiệm ga thì uh, theo khảo sát thực tế những khách hàng đã sử dụng cho biết á ở một gia đình các bạn nếu như mà có bốn người á một ngày các bạn nấu ăn hai buổi thì một bình ga